Xin mời nhiệt liệt chào mừng hai bộ Nintendo FC và các bộ nhạc hình tí bước ra sân để làm những công tục thiết trước khi bước vào trận đấu này. Cùng vấn đề không hoàn tạo đó từ hội viên thị xã Nhân. Đây là trận đấu bất thứ hai diễn ra vào buổi tối này vào lúc hai giờ rồi. Đến từ Colorado đã là pha điểm của trung úy chiếc thẻ vàng đầu tiên của trọng tài rút ra hôm nay dành cho một cầu thủ bên phía gia thiên thì quần ái nó chịu thế này đó Văn Thạch chính là người đã thi đấu Thanh Hòa trận đấu trước Không vào, cú đá này chương trình đúng không? Cô ơi, không vào Đã là pha điểm của Thanh Phong Ngay sau khi bác pha bóng không dính khót thì Thanh Phong đã cá câu trả lời với tình huống đá bồi vừa rồi Tới đầu một bóng đúng tầm Vẫn còn Tương lai Vào Một không chơi ra bóng ra tiền Và đã là Lê Nguyễn Thanh Bình Một cú đá từ thứ hai quá đẹp Và đại diện Quy Nhân đã anh mừng bằng thắng vừa rồi Một không Phạt càng lớn rất là mỹ Coi Phạt càng ngàn rất khá nhiều Thành công Các bạn không cực hay một pha phóng xuống rất tuyệt vời của văn thành và sau đó anh đã có một cú ngang ngang rất thuận lợi quả đăng nếm biên đầu tiên trong hai trên cùng về của gia đình coi hai con rồi thanh phong là như vậy là đã có lỗi bị của thanh phong sau tình huống đá bồi vừa rồi như vậy là trợ lý trọng tài cũng đã cân cờ báo việt về một pha bảy việt vị thông minh tranh thủ tránh phản công cứ đồng quá rồi cùng cứ đồng quá đẹp một đều một đều rất đẹp một pha truyền bóng bên cánh trái rất xuất sắc số 18 kính thêm mà cảm ơn quả nhà bóng cây đã là một quả nhà bóng cất mà bạn vì mày rồi một pha dập gót rất điều mê và sau đó là tình huống chớp thời cơ của khỉ khí Neymar trong thời gian vừa qua mới phải và một cánh cây tới đâu trong ao thủ môn đội bạn đã cả tình huống cứu thua tuyệt vời đã là thanh tùng và không tràn vào sân để theo dõi trận đấu một số người một quả phá đơn cho chơi gia thiện lối luôn đột phá đã mang lại sự quả trọng tài đã cắt còi trong pha bóng này còi về cho hậu vệ cánh phải văn thạch còi vào không vào cú đá đã bị đánh vào đang tiếp trong cú này rất đáng tiếc chờ đội bóng gia thiền những phút còn lại rất gây cấn chiếc thẻ vàng của trọng tài đã rút ra dành cho số 35 mươi lăm Tân Thành của FC Gia Thiện hàng rào chắc chắn đang được đứng vững của các bộ gia thiền, rút và rồi vượt qua làm hàng rào bộ đội bóng ra thiện theo chúng tôi thì vị trí làm hàng rào chưa được tốt tất cả sẽ phải trông chờ bấm bóng coi rồi tươi sút coi các bạn không coi vừa lúc đó trọng tài cũng đã nổi còi kết thúc trận bán kết hai giữa FC Gia Thiện và FC Dino đến từ Phù Cát kết quả cuối cùng đội bóng có mặt ở trong trận chung kết gặp FC An Nhân đó là FC Nino